Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô Nhụy sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ cream rất nổi tiếng được mang tên Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn Các con hãy cùng nghe nhé Ngày xưa ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khuôn gỗ muôn Bà mãi nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, bà giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ và lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng. Ước gì ta sinh được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này. Sau đó ít lâu, bà sinh ra một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ muôn. Vì vậy, bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì hoàng hậu cũng chết. Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm, nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi bà hỏi Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Thì gương đáp Tàu hoàng hậu Hoàng hậu đẹp nhất nước ạ à. Biết gương nói thật Bà rất sung sướng Nhưng bạch tuyết càng lớn càng đẹp Năm lên bảy Cô đã đẹp như tiên sa Đẹp hơn cả hoàng hậu Một hôm hoàng hậu lại hỏi gương Gương kia ngự ở trên tường Nước ta ai đẹp được giường như ta thì Gương đáp Xưa kia bà đẹp nhất trần Ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn Hoàng hậu nghe nói giật mình Ghen tức tái mặt đi Từ đó mỗi khi thấy bạch tuyết Hoàng hậu lại tức điên lên Ngày qua ngày Sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ Khiến mụ lúc nào cũng bức rứt Đến một hôm mù cho gọi một người thợ săn đến bảo Người hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta Giết chết nó đi Mang tim gan nó về đây cho ta Người thợ săn vâng lệnh đem cô bé đi Khi bác lấy dao ra để chọc tiết cô bé Thì cô vô tội van khóc Bác ơi, bác đừng giết cháu Cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn thương hại bảo. Tội nghiệp, thôi cháu đi đi. Bác nghĩ bụng, rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất. Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải giết người. Vừa lúc đó, một con hoảng nhỏ nhảy tới, bác giết con hoảng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu nói dối là tim gan bạch tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào nấu cho mù ăn. mù đinh ninh đó là tim gan của bạch tuyết, ăn kỳ hết. Một mình thui thủi trong rừng sâu, bạch tuyết sợ hãi, cô cứ cắm đầu chạy, sẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ lượn quanh cô nhưng không đụng chạm đến cô Cô đi mỏi cái chân, chập tối, thấy một cái nhà nhỏ, liền vào để nghỉ. Trong nhà cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh, có bảy cái đĩa con. Mỗi đĩa có một cái thìa con, một cái cốc con. Sát tường kê bảy chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Bạch tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vang vì cô không muốn ai phải mất phần. Cô mệt quá, muốn đi ngủ nhưng không giường nào nằm vừa. Cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ bảy mới thấy vừa, liền vào đó ngủ. Tối mịt, các người chủ căn nhà mới về. Đó là bảy chú lùng làm công việc đào mỏ. Họ thắp bảy ngọn nến lên, họ cảm thấy có ai đã đến nhà. Một chú nói, ai đã ngồi vào ghế của tôi? Chú thứ hai nói, ai đã ăn ở đĩa của tôi? Chú thứ ba nói, ai đã ăn ít bánh của tôi? Chú thứ tư nói, ai đã ăn ít rau của tôi? Chú thứ năm nói, ai đã dùng chiếc đĩa của tôi? Chú thứ sáu nói, ai đã dùng dao của tôi? Chú thứ bảy nói, ai đã uống vào cốc của tôi? Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình, thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói, ai đã trèo lên giường tôi? Những chú khác cũng lại giường mình và nói, có ai đã nằm vào giường của tôi? Chú thứ bảy nhìn vào giường mình, thấy Bạch Tuyết đang ngủ Chú gọi các chú kia đến, ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn soi bạch tuyết và reo lên. Lạy chúa, cô bé này đẹp quá. Các chú mừng lắm để yên cho cô ngủ. Sáng hôm sau bạch tuyết dậy, thấy bảy chú lùng, cô hoảng sợ nhưng họ thân mật hỏi. Cô tên là gì? Cô đáp, em là bạch tuyết. Họ lại hỏi, Sao cô lại tới đây? Cô kể cho họ nghe là dì ghẻ muốn giết cô, người đi săn đã để cho cô sống. Cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà họ. Các chú lùng bảo cô, cô có muốn giúp chúng tôi một tay, làm các việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt rũ, khâu vá, theo thùa, cô quét tước dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì. Từ đó, bà Tuyết ở với các chú lùng, cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùng vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối. Bà Tuyết làm thức ăn sẵn để cho họ về ăn. Suốt ngày cô ở nhà một mình, các chú lùng dặn cô. Cẩn thận đề phòng mụ dị ghẻ đấy, thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây, đừng cho ai vào nhà đấy. Về phần hoàng hậu, mụ cứ đinh ninh là đã ăn tim can bạch tuyết, từ nay mình đẹp nhất đời. Mụ ta lại hỏi gương, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà có bảy chú lùng xa xa. Mụ giật mình vì biết rằng Hương không bao giờ nói sai. Người đi săn đã lừa mụ và Bạch Tuyết còn sống. Mụ lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Mụ đứng ngồi không yên vì thấy mình chưa đẹp nhất nước. Sau, mụ tìm ra một kế. Mụ bôi mặt và ăn mặc giả là một bà lão bán hàng xén. Không ai nhận ra được. Mụ cải trang rồi vượt bảy ngọn núi đến nhà bảy chú lùng kia, gõ cửa nói lão có hàng đẹp bán đây bạch tuyết nhìn qua cửa sổ nói cha bà bà bán gì đấy toàn là cô đẹp giày buộc áo lót đủ các màu rồi mụ cho cô xem một chiếc áo lót chẽn bằng sa tanh ngũ sắc bạch tuyết nghĩ bụng đây không phải là hoàng hậu mình cho vào được cô bèn mở cửa cho mụ vào và mua chiếc áo. Mụ bảo cô, con ơi, con buộc bụng lắm. Lại đây, bà buộc cho. Bạch Tuyết không chút e ngại để mụ buộc hộ. Mụ buộc thoăn thoắt, thích thiệt chặt. Thích chặt đến nỗi Bạch Tuyết không thở được nữa, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Mụ nói, thế là hết đời con bé đẹp nhất. Rồi mụ vội vã ra về. Tối đến, bảy chú lùng về nhà, thấy bạch tiết nằm xoài trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm. Họ nhấc cô lên, thấy áo lót buộc chặt quá, bèn cắt đôi ra. Cô lại khe khẽ thở, rồi dần dần sống lại. Sau khi nghe cô kể chuyện vừa xảy ra, các chú lùng báo cô Bà già bán hàng kia đúng là mụ hoàng hậu độc ác. Từ rầy, cô phải cẩn thận, chúng tôi vắng nhà thì chớ có cho ai vào nhé. Về tới nhà, mụ dì ghẻ vội đến trước gương và hỏi. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương đáp, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùng xa xa. Nghe nói vậy, hoàng hậu cảm thấy máu sôi lên vì căm giận. Mụ biết là Bạch Tuyết đã được cứu sống lại. Mụ nói, Được rồi, thế nào ta cũng lập mưu trừ được mày. Rồi mụ phù phép là một cái lược có thuốc độc và mặt giả là một bà lão khác lần trước Mụ vượt bảy ngọn núi đi đến nhà bảy chú lùng, gõ cửa và nói Bà có hàng đẹp bán đây Bà Tuyết ngó qua cửa sổ nói to Bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào đâu Mụ già nói Thì ai cấm con xem cơ chứ Rồi bà ta dơ cho Bạch Tuyết xem cái lượt có tẩm thuốc độc Cô thích quá. Siêu lòng chạy ra mở cửa. Mụ già nói, để bà chải cho đẹp nhé. Bạch Tuyết chẳng ngần ngại gì để cho mụ chải đầu. Lượt mới đụng vào tóc, Bạch Tuyết đã bị trúng độc, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Còn mụ gian ác nói, Thế là cô gái đẹp tuyệt vời đã đi đời nhà ma rồi mù bó đi. May sao bấy giờ đã muộn, chẳng mấy chốc bảy chú lùng về, thấy Bạch Tuyết nằm chết cứng dưới đất. Họ nghĩ ngay thủ phạm là mụ gì ghẻ. Họ tìm thấy cái lược trên đầu Bạch Tuyết. Vừa gỡ lược ra thì Bạch Tuyết sống lại ngay, kể lại sự việc cho các chú nghe. Các chú lùng dặn cô phải cẩn thận, bất cứ ai đến cũng đừng mở cửa cho vào. Hoàng hậu về đến nhà soi gương hỏi Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương vẫn trả lời như trước. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà có bảy chú lùng xa xa. Nghe thấy thế hoàng hậu tức điên lên, thét lên. Còn bạch tuyết, mày phải chết! mụ vào một cái phòng rất kín trong lâu đài nơi không ai được bước chân tới mụ tẩm thuốc độc vào một quả táo quả táo trông rất ngon nửa đỏ nửa trắng ai thấy cũng muốn ăn nhưng cắn một miếng là chết tươi sau khi đã chuẩn bị quả táo mụ bôi mặt ăn mặc giả là một bà nông dân vượt bảy ngọn núi đến nhà bảy chú lùn, mụ gõ cửa bạch tuyết thò đầu qua cửa sổ nói Tôi không được phép cho ai vào đâu, bảy chú lùng đã cấm rồi. Mụ nông dân kia bảo, Thôi cũng được, tôi có nhiều táo lắm, để tôi cho cô một quả. Bạch Tuyết nói, Không, chắc không được phép lấy gì đâu. Mụ già nói, Cô sợ ăn phải thuốc độc ư, trong đây này, tôi bổ quả táo ra làm đôi, cô ăn nửa đỏ chín rất đẹp, tôi ăn nửa trắng nhé. Mụ già bỏ thuốc độc vào quả táo rất khéo, chỉ nửa đỏ có thuốc độc thôi. Và tuyết thèm ăn quả táo quá, thấy mụ ăn táo mà không sao cả, có bèn cầm lấy phần mụ đưa. Nhưng cô vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gườm gườm nhìn cô, cười khanh khách, nói Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mông. Lần này những thằng lùng hết đường cứu sống mày. Khi về đến cung hoàng hậu hỏi Gương kia ngự ở trên tường Nước ta ai đẹp được giường như ta Gương đáp Tâu hoàng hậu Hoàng hậu đẹp nhất nước ạ à. Lúc đó lòng mụ mới được thư thái Sự thư thái của kẻ đố kỵ Những chú lùng về nhà thấy Bạch Tuyết đã tắt thở nằm dài trên mặt đất Họ nâng cô dậy tìm xem có dấu vết chất độc nào không Họ nới áo cho cô, chải đầu cho cô, lấy nước và rượu tắm rửa cho cô nhưng chẳng ăn thua gì. Cô chết thật rồi. Họ đặt cô lên giường. Cả bảy người ngồi quanh thi hài than khóc ròng rã ba ngày. Họ muốn chôn cô nhưng thấy sắc mặt cô tươi, má cô ửng hồng như người sống thì nói Ai nỡ vùi cô xuống đất đen. Họ đặt xác cô vào một cổ quan tài bằng thủy tinh trông rõ mồn một và khắc tên cô bằng chữ vàng, đề rõ cô là một nàng công chúa. Rồi họ đem quan tài lên núi, cắt phiên nhau canh gác. Cả đến loài vật cũng đến viếng bạch tuyết. Trước hết là cú, rồi đến quạ, sau cùng là chim bồ câu. Xác bạch tuyết để trong quan tài đã lâu mà sắc mặt vẫn tươi như ngủ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, tóc đen như gỗ mung. Một hôm, có hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà các chú lùng xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi có chiếc quan tài bên trong là bạch tuyết, ngoài đệ chữ vàng. Hoàng tử liền bảo các chú lùng. Các chú để cho ta cái quan tài kia, muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả. Hoàng tử có trả cho chúng tôi một núi vàng, một biển bạc chúng tôi cũng không bán. Hoàng tử nói, Ừ, vậy thì các chú biếu ta vậy, ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi nàng là người yêu của ta. Nghe hoàng tử nói thế, các chú lùng tốt bụng động lòng thương và bằng lòng cho. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ cây, làm nảy người bạch tuyết lên. Bạch tuyết nôn miếng táo có thuốc độc ra. Tức thì nàng sống lại, mở mắt, nâng nắp quan tài lên nhắm dậy và kêu Trời ơi, đây là đâu? Hoàng tử mừng rỡ nói Nàng ở đây với ta Rồi hoàng tử kể cho Bạch Tuyết nghe đầu đuôi câu chuyện Hoàng tử nói tiếp Ta yêu nàng nhất đời Nàng hãy về cung điện vua cha với ta Ta sẽ cưới nàng làm vợ Bạch Tuyết vui vẻ theo gót hoàng tử về cung Lễ cưới được cử hành rất long trọng Mụ chị ghẻ gian áp của Bạch Tuyết cũng được mời đến dự tiệc. Mụ ăn mặc lộng lẫy đến gương soi và hỏi. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương đáp. Tàu bà, bà đẹp tuyệt trần, nhưng bà hoàng mới muôn phần đẹp hơn. Mụ dì ghẻ giận rung lên, mới đầu mụ toàn không đi ăn cưới, nhưng mụ đứng ngồi không yên sốt ruột đi xem mặt cô dâu. Mụ bước vào và nhận ra ngay Bạch Tuyết, sợ quá đứng thần người ra, không nhúc nhích được, rồi quá tim độc ác của mụ vỡ tan, mụ lăn ra chết. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Câu chuyện thật hay phải không các con? Các con hãy nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Bu Nhị nhé. Cô Nhị xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.